số phận tả ao, bậc thầy địa lý nổi danh nhất nước Nam. Vì sao phong thủy không thay đổi được mệnh trời? Xưa nay, các bậc thầy phong thủy như thánh địa lý, tả ao nước ta hay phù thủy cao biển Trung Hoa, họ đều là những cao nhân hiếm thấy. Trên có thể hô mưa gọi gió, dưới có thể yểm mạch tầm long, lợi dụng thuật pháp mà làm hưng vượng hay suy bại một quốc gia. Nhưng vì sao họ lại không thể làm chủ được vận mệnh của chính mình? Như Ngài Tả Ao, Mặc dù trong suốt cuộc đời của mình, ông đã giúp nhiều vùng đất được hưng thịnh, nhiều gia đình phát lộc, nhiều hiền nhân phát tài, nhưng đối với cá nhân ông, dẫu có dày công tầm cứu long mạch đến đâu, thì cuối cùng cũng không thể cải biến được mệnh trời. Liệu còn có quy tắc gì cao siêu hơn đang chi phối thuật phong thủy huyền bí? Xin chào quý khán thính giả. Nhắc đến phong thủy thì không thể không nhắc đến ngài Tả Ao, bậc thầy địa lý của nước ta về tài năng, ông ta không hề thua kém huyền thoại cao biển của phương Bắc. Theo cuốn Nam Hải Dị Nhân, đã ao tên thật là Nguyễn Đức Huyền, cũng có tài liệu viết là Vũ Đức Huyền, là người làng Tả Ao, Phủ Đức Quang, Trấn Nghệ An, tức huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Thổi nhỏ một cô cha, vì mẹ mắc bệnh mù lòa, nhà lại nghèo, cậu bé Đức Huyền phải theo khách buôn sang Trung Hoa, lấy thuốc về chữa mắt cho mẹ Thầy thuốc thấy cậu bé nghèo hiếu thảo nên hết lòng dạy nghề lan dược. Về sau nhờ chữa khỏi mắt cho một ông thầy địa lý phương Bắc nên Đức Huyền lại được thầy truyền phong thủy cho. Huyền thoại Thánh Tạ Ao Một ngày, thầy muốn thử thách Đức Huyền bèn đổ cát thành hình núi sông rồi vùi 100 đồng tiền xuống các huyệt đạo. Bảo còn học trò hễ tìm thấy huyệt thì xuyên kim xuống. Đức Huyền đã cắm đúng lỗ 9 huyệt, 99 đồng tiền. Chỉ duy có huyệt thứ 100 là cái kim cắm chệch ra ngoài. Không hiểu thiên cơ ẩn sâu trong đó là gì, mà khi thấy vậy thầy địa lý than rằng thế là tinh hoa địa lý đã về phương Nam mất rồi. Và quả đúng là danh bất hư truyền. Đức Huyền sau này đã trở thành bậc thầy phong thủy, được mọi người kính cẩn gọi là Thánh Tả Ao. Ông vần du khắp nơi từ miền xuôi đến miền ngược, từ vùng núi đến nơi đồng bằng đất đai màu mỡ. Một là chữa bệnh cho người, hai là xem xét thế đất, tầm cứu long mạch, cuối cùng cũng là để giúp đời. Từ mỗi vùng đất ông đi qua đều viết nên huyền thoại, mà đến nay dân gian vẫn lưu truyền. Một trong những câu chuyện ấy là huyền thoại giếng mắt cá làng hành thiện ở Xuân Trường, Nam Định người dân làng kể rằng một lần đi qua phủ Xuân Trường, thầy tá ao phải đi đò sang sông, đến gần bến thì phải lội xuống bùn mới lên được bờ. Lúc ấy có người khách đi cùng chuyến đò đã hào hiệp cổng ông qua quãng lầy lội. Sau ông lại được người dân làng này khoản đãi nồng hậu, cảm mến dân làng hào phóng, trường nghĩa lại mến khách. Thầy tá ao liền ngỏ ý xem xét thế đất cho. Ông nói, kìa, các ngài xem, kiểu đất làng này rất đẹp, chẳng khác gì hình con cá đang quẩy đuôi tung mình ra biển. Cụm dân cư chỗ kia là đầu và mình cá, còn cánh đồng kia là khúc đuôi. Sau này kết phát, khúc đuôi đó sẽ nở to dần. Do đất phù sa ở con sông kia bồi vào, lại nữa, những con lạch bao bọc quanh làng là mạch nước nuôi sống con cá, quanh năm chẳng bao giờ bị cạn – do đó dân trong làng được thịnh vượng, làm ăn phát đạt, ít bệnh tật, ốm yếu. Chỉ hiềm một nỗi là con cá không có mắt, nên đến giờ làng vẫn không thể phát khoa danh. Dân làng nghe vậy, bèn khẩn khoản xin ngài tá ao đặt lại hướng cho làng. Tá ao đứng ngắm hướng, rồi tới chỗ mỏm đất trước cửa đền thần hoàng. Nói rằng vì con cá còn thiếu mắt, nên cần đào giếng làm mắt cá. Giếng nước này rất thiên, cần phải giữ sạch sẽ. Được vậy thì trong làng ắt có người làm thầy, làm quan, giàu có nhất vùng. Quả nhiên từ ngày đào giếng mắt cá, làng hành thiện ngày càng thịnh phát, nổi tiếng là ngôi làng nho gia. Nam thì học hành thi cử đỗ đạt, nữ thì dệt lụa ươm tơ khéo léo. Người dân quanh vùng vẫn dùng câu trai học hành, gái canh cưỡi, hay đậu phù thủy nhai, tú tài hành thiện – để nói rằng ở làng có nhiều khoa bản, gia đình nào cũng có người đổ tú tài. Phong thủy không thoát khỏi mệnh trời. Mặc dù trong suốt cuộc đời, Ngài Tả Ao đã giúp nhiều vùng đất hưng thịnh, nhiều gia đình phát lộc, nhiều hiền nhân phát tài, nhưng cá nhân ông cũng không thể cải biến được mệnh trời. Cuốn Nam Hải dị nhân kể rằng, khi Ngài Tả Ao học địa lý thành tài, trước khi chia tay thầy để trở về cố hương, ông đã được thầy căn dặn về đến nước Nam, nhớ đừng lên núi Hồng Lĩnh. Như một lần qua Hồng Lĩnh, ông tò mò bèn trèo lên xem thử. Phát hiện thì ra đó là huyệt cửu long tranh châu, nghĩa là chính rồng tranh ngọc. Chính là huyệt đế vương vô cùng quý hiếm. Ông bèn đưa mộ cha về an táng trên núi. Ít lâu sau, vợ ông sinh ra một con trai – Cùng lúc ấy, các thầy thiên văn phương Bắc phát hiện thấy có nhiều vị tinh tú cùng chầu về nước Nam. Nhà Minh thấy vậy, vội truyền lệnh cho các thầy địa lý phải sang tìm mà phá bỏ đi. Nếu không làm được sẽ tru di tam tộc. Thầy dạy cho tả ao biết rằng chỉ có học trò mình mới làm được điều này. Bèn sai con trai sang đói công chuộc tội. Con trai ông thầy sau khi điều tra kỹ lưỡng đã yểm phá huyệt đạo rồi bắt con trai cả của tả ao mang về Bắc Quốc. Khi tả ao nhận ra thì đã quá muộn màng, không có cách nào cứu vãn nữa. Trời đã không cho thì đúng là số rồi. Về sau khi đến lúc thân mẫu qua đời, tả ao đã lặn lội tìm thế đức hàm rồng ở mãi ngoài hải đảo để an táng mẹ. Đến ngày giờ đã định thì bỗng nhiên sóng to gió lớn nổi lên. Đến khi trời yên biển lặng thì ở đó nổi lên một bãi bụi. Tả ao biết ý trời không thuận, bèn than rằng 500 năm rồng mới há miệng trong một lần một khắc. Trời đã không cho thì đúng là số rồi. Cũng như tràng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, được người Trung Hoa ca ngợi là An Nam lý học hữu trình tuyền, nghĩa là nước Nam về mặt lý học có trình tuyền hầu Nguyễn Bỉnh Khiêm. Cuộc đời ông có rất nhiều giai thoại lịch sử, lúc thì ông chỉ cho nhà Mạc lên đất Cao Bằng để giữ cơ nghiệp với câu Cao Bằng tuy thiển, khả duyên sổ thể. Cao Bằng tuy nhỏ, nhưng giữ được vài đời. Lúc thì ông lại chỉ cho Nguyễn Hoàng tránh họa sát thân với câu Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân. Tài năng lẫy lừng như thế, nhưng ông cũng phải chờ đến năm 44 tuổi mới đổ trạng nguyên. Cũng tức là phải chờ đến thời vận mới được tọa nguyện sau khi ông mất, con cháu trong nhà cũng không có người nào nối nghiệp, thậm chí họ còn sa sút nghèo đói. Vì sao những bậc kỳ tài về phong thủy này không thể tự giúp mình? Không lẽ đúng như câu nói vui trong dân gian rằng Tử vi xem số cho người, số thầy thì để cho rùi nó bâu. Nói về điều này, lại có giai thoại về thầy tả ao kể rằng một lần đi qua làng thiên mổ Ông thấy có một ngôi đất to, biết là huyệt quý, nên định chọn đất tán hồ cho nhà họ Trần. Nhưng không hiểu sao chốc long là công cụ đo phong thủy của ông không đặt được xuống đất. Hễ đặt là đổ, ông bèn dùng thuật thỉnh mời thổ thần lên hỏi. Thổ thần trả lời rằng, đất này phát ba đời quốc sư đại phương, còn cháu công hầu không bao giờ hết. Thiên thượng đã để dành cho nhà họ Nguyễn còn nhà họ Trần kia ít phúc, không xứng để được đất này. Nếu ông cưỡng mệnh trời thì tất có tai vạ. Vả lại ông đi khắp thiên hạ, làm phúc cho người ta đã nhiều, mà không được ngôi nào để tán cho cha mẹ. Ông nên nghĩ thế thì biết. Tà ao lĩnh chỉ ý thần, hiểu rằng phúc là từ đức mà ra, tài lộc nhiều hay ít cũng là do đức dày hay mỏng, Vậy mới nói phong thủy chỉ dưỡng người tích thiện, thầy địa lý dẫu cao tay đến đâu cũng không thể dựa vào phong thủy để thay đổi mệnh trời. Trước là tích đức, sau là tầm long. Những năm cuối đời của cụ tả ao chu du khắp thiên hạ, không màng danh lợi, không ham quyền quý công danh, mà mượn phong thủy để giúp người thiện đức. Người đời vẫn thắc mắc vì sao ông tài thuật như vậy mà không truyền nghề cho con cháu, để con cháu phát tài phát lộc, nở mặt nở mày với bàn dân thiên hạ. Có người giải thích rằng là do ông thầy phương Bắc yểm bùa nên gia đình của ngài tả ao mới gặp nhiều biến cố như vậy. Nhưng trong lòng ông hiểu rõ rằng gia cảnh mình bần hàn, con cháu mình cơ cực ấy đều có nguyên do. Cũng giống như thầy phù thủy, cao biển từng cưỡi mây lướt gió, là ngài tiết độ sứ uy phong lừng lẫy một thời. Vì sao cuối cùng vẫn không tránh khỏi kết cục đau buồn bị giết chết. Ấy là bởi muốn cải biến vận mệnh, Duy chỉ có hành thiện tích đức, tu tâm dưỡng tính mới là phong thủy tốt nhất của đời người. Cho nên, ngay trong phần mở đầu của cuốn sách bí truyền Giả đàm tả ao, điều ngài tả ao nhắn nhủ hậu nhân không phải là tìm lông mạch ra sao, chấn yểm thế nào mà là tích đức tu thân. Đạo cao đức trọng chân thân hổ long liên phục, quỷ thần liên kinh. Đức nhân vốn ở cả mình, tiên là tích đức, hầu là tầm long. Người thiện lương không cần xem phong thủy. Thuật sĩ thời Tam Quốc Quảng Lộ từng nói rằng, người sống hay làm điều ác, điều xấu, thì chết có được tán vào đất đẹp, thì con cháu cũng chẳng được hưởng vinh hoa phú quý có khi còn phải hứng quả xấu, có phúc đức rồi mới nhớ đến phong thủy. Phúc đức được xem như là của cải tích lại từ đời trước và đời này xây dựng thêm. Cho nên, ngay cả bậc kỳ tài phong thủy thì đối với số phận của mình cũng không thể xoay chuyển gì được. Thực ra điều này đã được lão tử nói rõ trong đạo đức kinh rằng người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên. Người sống trên đất thì phải thuần theo đất, vì thế mới có thuật phong thủy xem hình thế đất. Tìm được lông mạch tốt có nghĩa là tìm được nơi đất có dòng năng lượng tốt thì con người có thể thu được lợi ích. Việc trấn yểm trên đất cũng tương tự như điểm huyệt trên người, tác dụng của nó là khai mở hay khống chế các dòng năng lượng. Nhưng đất phải thuận theo trời. Trời đây là gì? Chính là đại diện cho thế giới của thần Phật và các giác giả, và đạo phải thuận theo tự nhiên, chính là vũ trụ, là quy luật của toàn vũ trụ. Khi con người đã thuận theo tự nhiên thì không có phong thủy xấu nào có thể tác động được. Ngược lại, người sống giả dối, ác độc và tranh đấu thì phong thủy tốt cũng thành xấu. Đó là lý do những người chân tu theo đại đạo, đại pháp không cần đến phong thủy. Còn có một câu chuyện trong thời hiện đại, ở vùng nọ có một ông lão vừa qua đời người con trai muốn tìm một mảnh đất tốt để chôn cất cha mình. Anh nói, cha tôi cả đời vất vả, nay cha đã qua đời, dù sao cũng phải tìm cho ông một mảnh đất tốt xây cất mộ phần để cho ông được hưởng chút phúc âm, cũng gọi là ngậm cười nơi chính suối. Thầy phong thủy trong lòng rất cảm mến, trong mấy chục năm xem âm trạch, đây là lần đầu tiên có gia chủ tìm thầy phong thủy, chỉ mong cầu được phúc báo cho người đã khuất còn đa phần đều cầu mong cho mình và con cháu được hưởng phúc từ tổ tiên. Anh con trai dẫn thầy đi tìm âm trạch khi họ đi ngang qua ruộng ngô của nhà anh. Trông thấy phía xa xa có người đang bẻ ngô. Anh vội vàng ngăn lại rồi nói Người đang bẻ ngô là người cùng thôn với tôi. Giờ chúng ta mà đi đến họ sẽ trốn không kịp. Sau này còn mặt mũi nào gặp tôi nữa. Vì thầy ngạc nhiên hỏi Vậy chả phải người đó đang bẻ trộm ngôi nhà anh sao? Anh con trai đáp, có gì mà trộm với không trộm, đều là người trong thôn chúng tôi cả. Nhà anh ta rất nghèo, bình thường tôi cũng chẳng tiếp tế gì giúp họ được. Anh ta bẻ mấy bắp ngô của tôi, đây cũng xem như là tôi tiếp tế cho họ một chút ít vậy. Nghe đến đây thầy phong thủy nói, âm trạch của nhà anh không cần tìm nữa. Với một người có tâm địa thiện lương tốt bụng như anh, thì cha anh có chôn cất ở đâu cũng được phong thủy bảo địa tốt nhất. Trong Tam Quốc, Lưu Bị khi mới lập nghiệp Tây không tất sắc, mảnh đất cắm dùi cũng không. Nhưng lại có thể thu phục được rất nhiều người trợ giúp, chính là nhờ vào sự nhân nghĩa của mình. Kỳ thực phong thủy cũng chính là đạo lý ấy. Người sống thiện lương thì dù ở đâu cũng là phong thủy bảo địa. Cũng vậy, cuộc đời của các bậc thầy phong thủy cho ta thấy rất rõ rằng phong thủy không thể giúp sửa đổi số mệnh chẳng có phong thủy nào có thể phá giải được nhân quả, vốn là quy luật của tự nhiên, vũ trụ. Con người ta chỉ có thể sống thuần theo quy luật chân, thiện, nhẫn của vũ trụ. Làm việc thiện, sống chân thật và bao dung. Đó mới là cảnh giới cao nhất giúp con người cải sửa số mệnh. Ấy cũng chính là tà ao đã nói, tiên là tích đức, hậu là tầm lông Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy ý nghĩa, Hãy chia sẻ, chia sẻ video cho bạn bè mình được biết và nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn